mời quý vị và các bạn nghe bản tin hệ miễn dịch bảo vệ cơ thể ta như thế nào. Mỗi giây trong cuộc đời, cơ thể ta luôn bị tấn công. Môi trường xung quanh ta sống có hàng triệu con vi trùng đang trôi nổi. Mỗi hơi thở, bạn hít vào hàng nghìn loại vi sinh và vật thể lạ, trong đó có nhiều loại gây hại. Đồ ăn bạn dùng hàng ngày cũng chứa vô vàn những mầm bệnh nguy hiểm. Ngoài ra thì những tổn thương vật lý dù nhỏ như côn trùng đốt, muỗi cắn, vân vân cũng sẽ khiến cơ thể bạn lâm nguy. Vậy tại sao đối mặt với những mối nguy hại như vậy mà bạn vẫn cứ là ok? Rất may là bên trong cơ thể bạn có một cỗ máy bảo vệ tuyệt vời là hệ thống miễn dịch hay vẫn thường được gọi là sức đề kháng. Nó được thiết kế để bảo vệ bạn chống lại hàng triệu các loại vi khuẩn, virus, độc tố và ký sinh trùng mà sẵn sàng xâm chiếm cơ thể khi có cơ hội. Video này sẽ giúp bạn tìm hiểu hệ thống miễn dịch là gì, cấu tạo ra sao, nó hoạt động như thế nào. Hệ thống miễn dịch nói chung được chia thành hai phần Miễn dịch bẩm sinh và miễn dịch thích ứng Miễn dịch bẩm sinh là hàng rào phòng thủ tự nhiên đầu tiên của cơ thể với mọi kẻ xâm nhập. Nhiệm vụ của nó rất đơn giản là ngăn chặn sự xâm nhập của mọi vật lạ vào cơ thể. Thành phần đầu tiên của hàng rào này chính là da, cơ quan lớn nhất bao bọc cơ thể. Bất kỳ sinh vật nào khi muốn xâm nhập vào cơ thể đều bị dừng lại ở hàng rào này. Có thể bạn chưa biết, nhưng trong mồ hôi của chúng ta cũng có chứa chất kháng khuẩn, khiến hầu hết vi trùng bám trên da sẽ chết trong một thời gian ngắn Bên cạnh ra thì ta còn có các lớp dịch nhầy bao bọc các cơ quan giác quan như tai, mũi hay các hàng rào hóa học như nước mắt, nước bọt, dịch vị trong dạ dày. Thậm chí trong các đường sinh dục cũng có những hệ vi sinh vật riêng làm nhiệm vụ ngăn các sinh vật lạ xâm nhập. Chúng như những chiếc bẫy giữ lại và tiêu diệt các mầm bệnh cố gắng tấn công vào cơ thể. Những hàng rào trên có thể coi là hàng rào vật lý, hàng rào mà bạn có thể nhìn thấy được. Vậy chuyện gì xảy ra nếu hàng rào này bị xuyên thủng vào một ngày đẹp trời nào đó, bạn vô tình cắt vào tay và bị chảy máu. Da của bạn, hàng rào đầu tiên của hệ miễn dịch đã bị vượt qua. Hàng triệu vi trùng ở gần đó sẽ nhân cơ hội mà xâm nhập vào cơ thể của bạn qua vết thương. Nếu là vi khuẩn, chúng sẽ bắt đầu ăn dần các tế bào và sinh sôi nảy nở. Một con vi khuẩn có thể tự nhân đôi lên trong vòng 20 đến 30 phút và chỉ sau vài giờ thì đã có hàng triệu con vi khuẩn đang bơi lội tung tăng trong cơ thể bạn. Còn nếu là virus, dù chúng không thể ăn và sinh đẻ được, nhưng chúng lại vô cùng tinh vi bằng cách dùng các mã thông tin di truyền như ADN lừa các tế bào của bạn sản sinh ra virus, biến cơ thể của bạn thành một cỗ máy sản xuất virus và cũng như vi khuẩn, tốc độ sinh sôi nảy nở của virus cũng rất khủng khiếp. Một khi đã lọt được vào bên trong, đội quân vi trùng này sẽ nhanh chóng lây lan và làm tổn thương cơ thể. Hệ miễn dịch sẽ phải ngăn chặn những kẻ xâm lăng này càng nhanh càng tốt. Đây là sơ đồ bố trí của hệ thống miễn dịch trên cơ thể ta. Vậy nên bạn có thể yên tâm là sự xâm nhập sẽ bị phát hiện ra nhanh chóng. Chắc bạn đã nghe tới bạch cầu, các tế bào máu trắng. Đây là một thành phần quan trọng của hệ miễn dịch. Các tế bào bạch cầu làm nhiệm vụ canh gác vùng biên giới của cơ thể sẽ ra tay ngay sau khi phát hiện ra sự xâm nhập. Trong đội quân tiên phong này, trước tiên phải kể đến đại thực bào, hay còn gọi là macrophage. Đúng như tên gọi, đó là những tế bào lớn và tiêu diệt các vật thể lạ bằng cách đơn giản là nuốt sống nhốt chúng vào một màng và tiết ra những enzyme tiêu hóa. Đại thực bào còn ra lệnh cho mạch máu giãn ra để nước tràn vào chiến trường để chiến đấu dễ dàng hơn, vì thế gây ra hiện tượng viêm nhiễm, khiến vết thương sưng lên và mưng mủ. Nếu kẻ địch quá đông và mạnh, đại thực bào sẽ phải gọi cứu viện bằng cách giải phóng phân tử histamine cytokine, thông báo khẩn tình hình và vị trí đến cấp phòng thủ cao hơn. Một đội quân các tế bào thiện chiến khác được gửi đến, như tế bào bạch cầu hạt trung tính, có tên khoa học là neutrophil cell. Đây là loại tế bào có số lượng đông đảo nhất và chiến đấu mạnh mẽ nhất, mạnh mẽ đến nỗi đôi khi chúng giết nhầm cả những tế bào khỏe mạnh của phe ta. Chúng như những cảm tử quân nên cũng thường sẽ bị chết nhiều nhất. Loại bạch cầu tiếp theo là tế bào natural killer cell, hay còn gọi là những sát thủ tự nhiên. Chúng có khả năng nhận diện chính xác các tế bào bị nhiễm bệnh và tiêu diệt. Cái tên cuối cùng cần kể đến là các dendritic cell hay còn gọi là tế bào tua gai, là loại tế bào được kích hoạt sau cùng kể từ khi cơ thể phát hiện sự tấn công. Dù không thiện chiến như các đồng đội kia, nhưng với cấu tạo đặc biệt, chúng mang một nhiệm vụ đặc biệt, thu thập các thông tin về mầm bệnh hay còn gọi là các kháng nguyên và mang về trung tâm của hệ bạch huyết để phân tích, chuẩn bị cho cuộc chiến khốc liệt hơn đang tới. Lúc này chúng ta đến với một cấp cao hơn của hệ miễn dịch gọi là miễn dịch thích ứng. Tại hạch lympho hay còn gọi là hạch bạch huyết có thể coi là trung tâm chỉ huy của hệ miễn dịch. Có hai thành phần chính là tế bào T và tế bào B. Nếu như các tế bào miễn dịch bẩm sinh thiên về cơ bắp thì các tế bào thuộc miễn dịch thích ứng lại thông minh hơn, chúng như những người lính đặc nhiệm trong đội quân hệ miễn dịch. Một số tế bào T gọi là helper T cell nghĩa là tế bào T hỗ trợ, nhận các thông tin về mầm bệnh từ tế bào tua gai hoặc đại thực bào mang về. Sau khi nghiên cứu được kẻ thù và phát triển nên bộ vũ khí thích hợp, chúng sẽ nhanh chóng nhân bản hàng nghìn lần. Các tế bào T lại phối hợp với tế bào B để tạo nên một máy sản xuất vũ khí cực kỳ lợi hại có tên là kháng thể. Tế bào B có thể sản xuất ra hàng triệu kháng thể chỉ trong một thời gian ngắn. Đội quân hùng hậu này ngay lập tức sẽ hành quân đến chiến trường để chi viện cho đồng đội. Tuy nhiên, một số tế bào vẫn sẽ ở lại hậu phương làm nhiệm vụ ghi nhớ. Toàn bộ cơ thể lúc này phải dồn năng lượng để hệ miễn dịch hoạt động. Vậy nên bạn sẽ có hiện tượng gọi là bị ốm. Bạn sẽ cảm thấy mệt mỏi, đau nhức xương khớp. Hãy chịu khó vì các chiến binh miễn dịch đang cần năng lượng để chiến đấu. Trong khi đó, ở vùng nhiễm khuẩn, cuộc chiến đang trở nên tàn khốc. Những thẻ xâm nhập đã tăng nhanh về số lượng và bắt đầu gây đau cho cơ thể. Các tế bào của chúng ta cũng đã chiến đấu rất vất vả và rất nhiều tế bào đã chết. Nếu bạn thấy mình sốt thì cũng đừng quá lo lắng. Sốt chính là cách hệ miễn dịch làm nóng cơ thể để vi trùng khó hoạt động hơn. Giờ đây trong cơ thể, đợt tổng phản công của hệ miễn dịch bắt đầu. Các tế bào T và tế bào B xuất hiện cùng hàng tỷ kháng thể tràn vào cuộc chiến. Các kháng thể là những phân tử protein siêu nhỏ có khả năng bám xung quanh bề mặt của mầm bệnh giống như chìa khóa khớp với ổ khóa, khiến các mầm bệnh bị tê liệt và bị vô hiệu hóa tự chết hoặc bị các tế bào khác giết chết. Với nỗ lực của toàn đội quân, những kẻ xâm lăng bị xóa sổ, cuộc nhiễm trùng kết thúc. Lúc này, các tế bào miễn dịch đã hoàn thành nhiệm vụ. Chúng sẽ tự động chết đi để nhường năng lượng của cơ thể cho việc tái tạo các tế bào chức năng khác đã bị phá hủy. Nhưng vẫn còn các chiến binh ở lại, đó là các tế bào ghi nhớ T và B ở hậu phương. Chúng chính là một bản ghi chép chi tiết về kẻ thù và cuộc tấn công lần này, giúp củng cố hệ miễn dịch của cơ thể. Đó chính là ưu điểm và cách mà hệ miễn dịch thích ứng hoạt động, nghĩa là tự nâng cấp chính nó. Nếu những kẻ thù vừa rồi lại tấn công trong tương lai, chúng sẽ nhanh chóng bị tiêu diệt bởi hệ miễn dịch đã có sẵn vũ khí và chiến thuật tác chiến thích hợp. Ví dụ điển hình nhất là các căn bệnh mà mỗi người chỉ bị một lần trong đời như bệnh thủy đậu. Ngoài hai lớp miễn dịch tự nhiên của cơ thể thì còn có một loại miễn dịch thứ ba nữa gọi là miễn dịch thụ động. Đây là loại miễn dịch được mượn từ một nguồn khác Chẳng hạn, em bé nhận được kháng thể từ người mẹ qua nhau thai trước khi sinh và trong sữa mẹ sau khi sinh. Miễn dịch thụ động này bảo vệ em bé khỏi một số bệnh nhiễm trùng trong những năm đầu đời và sẽ mất đi khi em bé dần lớn lên. Tiêm chủng vaccine cũng có thể được coi là một loại miễn dịch vay mượn khi đưa vào cơ thể các kháng nguyên hoặc mầm bệnh suy yếu, giúp cơ thể tạo ra được kháng thể và lưu lại, có tác dụng bảo vệ nếu mối đe dọa xuất hiện sau này. Tuy nhiên, hệ miễn dịch không phải lúc nào cũng hoạt động tốt. Ví dụ như hiện tượng dị ứng, đó là khi hệ thống miễn dịch của bạn phản ứng thái quá với những kích thích nhất định trong khi đối tượng đó không hề gây nguy hiểm. Nặng hơn dị ứng là ở một số người có những căn bệnh tự miễn như viêm khớp, bệnh đái tháo đường loại 1 và bệnh đa xơ. Nguyên nhân là do hệ thống miễn dịch tấn công nhầm những tế bào khỏe mạnh của cơ thể. Hệ miễn dịch hoạt động quá mạnh cũng gây khó khăn cho cơ thể trong việc cấy ghép nội tạng khi các bộ phận được cấy ghép bị coi là vật lạ và bị đào thải ra khỏi cơ thể. Dù vậy, một hệ miễn dịch khỏe mạnh sẽ thành công trong việc đẩy lùi tầm 300 cơn cảm lạnh và vô số các bệnh lây nhiễm tiềm tàng khác trong suốt cuộc đời một con người. Không có nó, những mối đe dọa nhỏ bé nhất cũng có thể biến thành dấu chấm hết cho cả cơ thể. Vậy nên lần tới khi bạn bị cảm hay gãi một vết mũi đốt, hãy cảm ơn hệ miễn dịch, chúng ta nợ nó cuộc sống của chúng ta, hãy quý trọng và chăm sóc bản thân mình tốt hơn nữa. Video này là sự mô tả một cách rất rất đơn giản về hệ miễn dịch để bạn dễ hiểu. Trên thực tế thì cấu tạo và hoạt động của nó phức tạp hơn rất nhiều lần. Nhưng hy vọng là bạn có thể thấy cỗ máy miễn dịch của chúng ta tuyệt vời như thế nào. Chúng tôi đã và sẽ tiếp tục thực hiện những video thú vị và bổ ích về cơ thể con người, giúp bạn hiểu biết hơn và sống khỏe mạnh hơn. Quý vị và các bạn đã nghe xong bản tin hệ miễn dịch bảo vệ cơ thể ta như thế nào. Nếu thấy hữu ích hãy like, share và đăng ký kênh để xem những bản tin mới nhất của chúng tôi. Xin cảm ơn quý vị và các bạn. Chúc quý vị và các bạn thật nhiều sức khỏe, hạnh phúc.